Phạm Hướng xin kính chào quý vị khán giả và các bạn thân mến. Thì chào quý vị đến với kênh Phong thủy nhà ở Phạm Quang Hướng sẽ đem lại sự viên mãn cho quý vị khi quý vị xem được cái video này. Thì hôm nay à, Phạm Hướng lại chia sẻ cho quý vị cái tuổi 1990 căn ngọ về phong thủy chính bản mệnh của chúng ta, phong thủy nhà ở hướng nhà xây hướng nhà bếp hướng nhà tắm cung tử vi hay còn gọi là cung sinh cung phi lam lữ bắt chặt năm nào được tuổi xây nhà Đấy, và ý nghĩa của 8 cung 8 hướng nhé thì phòng hướng sẽ chia sẻ thì ở đây 1990 căn ngọ lam mạng là cung đoài cung đoài là cung sinh cung sinh là cung tử vi là tử vi để xem tử vi trọng đời lý số trọng đời theo từng năm theo 100 năm của chúng ta và cái cung tử vi này cũng là cung để xem tuổi hợp tuổi vợ chồng hợp hay không đó là 1990 căn ngọ la mạng là cung đoài thế còn lữ là cung ly nhé lữ là cung ly đó là cung tử vi rồi tiếp theo thì chúng ta phải tìm được cái cung thứ hai đó là cung phi bát chặt mỗi một tuổi chúng ta là có hai cung một cung tử vi cung tử vi là xuất phát từ trong những cuốn sách tử vi trọng đời từ thời xa xưa để lại từ thỏa khai sơ đến giờ thì nó mới có cung tử vi chứ không ai có thể tìm ra được cái cung tử vi của chúng ta nhé đó là một cái vấn đề rất là quan trọng chúng ta tìm được cái cung tử vi chúng ta chính xác thì chúng ta xem phong thủy tử vi nó mới chính xác được tại vì hiện nay á nhiều thầy nhiều cậu chia sẻ cho chúng ta là cái cung bắt chặt lấy cung bắt chặt ra làm cái cung tử vi thì nó sai nó không chuẩn xác nó có chuẩn xác nhưng chuẩn xác chỉ tầm được 50 đến 60 phần trăm nha nó chỉ được 50 phần trăm thôi đấy nhiều khi nó trúng vào cái cung nó đúng nhiều khi trúng nó chật cung đó nói là nguy hiểm chúng ta phải nắm bắt được là cái cung sinh của chúng ta là cung gì và cung phi bắt chặt để làm gì đấy là phạm hướng chia sẻ cung phi bắt chặt là phải tìm cho bắt quái tìm ra xong rồi để chúng ta để gì để xem cái cung đó là hướng mệnh của chúng ta hướng nhà chúng ta hướng phong thủy của chúng ta là hướng lào ở đây phạm hưởng chia sẻ luôn 1000 chúng ta lấy 1900 1000 9 rồi 1990 nè chúng ta chia cho con số 9 đó là cái con số tự nhiên cuối cùng và cũng là đó là con số trong cái bát chặt đó là con số 9 sẽ bằng ở đây nó sẽ ra là 221,1 chúng ta lấy cái con số đằng sau dấu phẩy đó là con số 1 lấy con số 1 lấy con số 1 làm gì lấy con số 1 chúng ta tra vào cái bảng này cái bảng này Phạm Hưởng đã làm sẵn hết rồi chúng ta chỉ cần lấy cái năm sinh chúng ta ra chia cho 9 sẽ ra được con số ra con số thì con số nào con số 1 con số 1 thì chúng ta tra bảng ở ở, ở bảng Nam nữ thì tra bảng Lữ 1990 căn ngọ lam mạng con số 1 ở cung gì nó là cung nó là cung khảm nó là cung khảm la mạng cung khảm cái cung khảm đây chúng ta so ở trên đây nó là hướng nào đó là hướng nào cung khảm ở đây đó là hướng chánh bắc cung khảm ở đây đó là hướng chánh bắc thì quý vị đã biết rồi đây là con nhà hướng đông thuộc đồng tứ chặt lam mạng chánh bắc chánh đông đông lam và hướng chánh lam đây là hướng nhà xây hướng nhà tắm và hướng nhà bếp theo con nhà hướng đông thuộc đồng tứ mệnh nhé tiếp theo con số 1 ở bên lữ là cung gì ở ờ, bên nữ là cung cấn nào đây cung cấn con số 1 của nữ là cung cấn cung cấn ở đây thì chúng ta cho ở bảng thì cung cấn nó làm ở chỗ nào cung cấn nó làm ở chỗ này đó là hướng đông bắc cung cấn đây đó là hướng đông bắc thuộc quân nhà hướng tây thuộc tây tứ mệnh đông bắc tây bắc chắn tây và tây nam nhé 1990 căn ngọ cung càn tây tứ mệnh Lam thì là đông tứ mệnh nhá Đó là chúng ta đã biết rồi Hướng xây nhà rồi Hướng nhà bếp, hướng nhà tắm rồi Tiếp theo 1990 căn ngọ là lộ bằng thổ Lộ bằng thổ ở đây thì đó là mạng thổ Thì mạng thổ thì chúng ta tìm được cái phong thủy Tìm được cái màu sắc phong thủy Cái mạng thổ nó nằm ở chỗ này Mạng thổ ở đây thì chúng ta sẽ tìm ở đây Đó là màu tương sinh của chúng ta Đó là đỏ, hồng, tím Màu tương sinh màu tương hợp của chúng ta là màu vàng và màu nâu đất màu vào nâu đất và đại khắc kỵ đó là màu xanh lục đại khắc kỵ là màu xanh lục nhá thì chúng ta biết được cái màu sắc phong thủy chúng ta mua những vật phẩm phong thủy như thế này màu sắc phong thủy như này chúng ta sử dụng và tiếp theo chúng ta sử dụng cái màu phong thủy đó chúng ta xây nhà sơn nhà sơn cửa nhà sơn cửa cổng mua xe theo màu sắc phong thủy của bản mệnh chúng ta biết chưa đó là đã xong về màu sắc phong thủy về hướng nhà của chúng ta rồi tiếp theo thì phạm hướng chia sẻ cho quý vị của tuổi 1990 căn ngọ về bốn hướng tốt nha bốn hướng tốt nó có ý nghĩa như thế nào hướng tốt thứ nhất này chúng ta quay về hướng nào tốt nhất hướng tốt nhất đó là hướng đông nam là hướng sinh khí nhá đó là hướng tốt nhất hướng thứ hai đó là hướng chấn đông là thiên y hướng thứ ba đó là hướng diên liên là chấn lam hướng thứ tư đó là hướng chấn bắc nhé hướng chân bắc đấy đó là phục vị đây là 1990 làm mạng đồng tứ chặt nhé rồi tiếp theo thì phạm hướng lại chia sẻ cho mình đó là lữ mạng là tây tư mệnh bốn hướng tốt hướng tốt thứ nhất vẫn là sinh khí nhưng nó là hướng tây lam nhá hướng thứ hai đó là hướng tây bắc đó là thiên y hướng thứ ba đó là hướng chánh tây là diên niên và hướng cuối cùng là phục vị đó là hướng chánh đông đông bắc đông bắc nhé đó thì bây giờ chúng ta đã biết được là bốn hướng tốt hướng nào tốt nhất chúng ta lựa một lựa cái hướng tốt nhất để chúng ta quay hướng nhà hướng bếp hướng nhà tắm thì nó sẽ đem lại nhiều nhiều may mắn ta nhá giờ tiếp theo thì phạm hướng tiếp theo thì khi chúng ta đã biết được chúng ta con nhà hướng tây tư mệnh hay là đông tư mệnh rồi thì chúng ta phải mua được một miếng đất theo hướng theo mệnh chúng ta rồi đúng không rồi tiếp theo mua nhà theo hướng chúng ta rồi thì bây giờ ví dụ như là chúng ta chưa mua nhà hoặc là chỉ là mua đất thì chúng ta muốn muốn muốn xây nhà thì chúng ta muốn xây nhà chúng ta phải biết được năm nào được tuổi nhá năm nào được tuổi xây nhà ừ, năm nào được tuổi xây nhà của chính bản mệnh chúng ta nhé là năm nào thì phạm hướng chia sẻ luôn 1990 căn ngọ cái năm được tuổi xây nhà tại sao gọi là được tuổi xây nhà được tuổi xây nhà đó là không phạm vào ba cái vấn đề như sau đó là không phạm vào là hoàng ốc không phạm vào tam tai và cũng không phạm vào kim lâu đó, đó là gọi là được tuổi xây nhà thì phòng hướng chia sẻ luôn thì cái năm xây nhà tốt nhất của chúng ta đó là năm 2020 2023 2032 2038 2047 2048 2050, 2056, 2057, 2059, 2066, 2068 và 2074. Đây là những năm của được tuổi xây nhà của tuổi 1990 căn ngọ làm và Lữ luôn nha. Đó là năm được tuổi, không phạm tam tài, không phạm hoàng ốc mà cũng chẳng phạm vào kim lâu. Đây mà không phạm vào ba thứ này là tốt rồi. Khi chúng ta tìm được cái năm được tuổi xây nhà tốt rồi tiếp theo chúng ta muốn tìm một cái tháng nào đó để chúng ta xây nhà đúng không thì quý vị lại phải đi xem thầy này thầy kia rồi ở đây phạm hướng chia sẻ luôn không phải phải không cần phải xem thầy nào cả tự chúng ta xem thứ nhất quý vị lưu ý là xây nhà động thổ là phải hay là cưới vợ gì đó gã chồng đều là xem ngày âm lịch nhá xem xong âm lịch cho, cho phạm hưởng nhá rồi tiếp theo là chúng ta sẽ mở quân lịch ra trong 12 tháng đó tháng nào cũng có thể chúng ta xây nhà được nhưng lưu ý là phải chọn một cái tháng nghĩa là chọn cái ngày cái ngày tốt nhất trong tháng đó tại sao là ngày tốt nhất ngày tốt nhất như thế nào chia sẻ luôn ngày tốt nhất đó là cái ngày nào có khung giờ hoàng đạo đó là tốt nhất trong một tháng nó sẽ có 4 ngày đến 6 ngày có cái giờ hoàng đạo nhé trong một tháng 30 ngày sẽ có 4 ngày hoặc là 6 ngày là có giờ hoàng đạo và giờ hắc đạo giờ hoàng đạo là giờ gì và giờ hắc đạo là gì phải hiểu được luôn là hắc đạo và hoàng đạo cái giờ hoàng đạo ở đây đó là cái giờ đẹp là cái giờ của thần của thần thiện thần thiện cai quản khi mà chúng ta mà làm lễ cầu xin vào cái khung giờ hoàng đạo của thần thiện cai quản thì chúng ta mưu cầu dễ thành cầu gì được đấy mà chẳng may chúng ta không xem nữa không xem giờ nữa mà chúng ta cúng chúng ta làm lễ vào cái giờ hắc đạo giờ hắc đạo đó là thần xấu thần xấu cây quán thì dĩ nhiên là rất là xấu nhá đấy thì ở trên thiên đình thì cũng có thần tốt và thần xấu ở dưới hạ giới cũng có người tốt và người xấu thì chúng ta phải lựa được phải nắm bắt được thì chúng ta nó sẽ tốt cho chúng ta đó là chọn một cái ngày có khung giờ hoàng đạo chọn cái giờ hoàng đạo đó để chúng ta làm lễ động thổ chọn được cái khung giờ đó rồi đúng cái khung giờ đó chúng ta mang lễ vào cái miếng đất chúng ta để vào cái miếng đất là chúng ta động thổ đó và miếng đất đó bày vị ra nhá cúng kiến xong rồi cầu xin xong rồi rồi chính chúng ta là người động thổ tại ngay miếng đất ở dưới chân mình cầm cuốc hoặc là cầm xẻng động thổ xúc vài ba xúc đất cuốc vài ba cuốc đất ở tại cái khu vực mà ở chân chúng ta chính chúng ta là cái cái miếng đất của mình để xây nhà đấy động thổ khi chúng ta động thổ xong rồi dọn dẹp hết tất cả cái ờ, bày vị vô để phần còn lại là cho thợ nó làm nhá rồi phạm hướng cũng chia sẻ luôn cho quý vị luôn là một điều như thế này khi chúng ta xây nhà khi chúng ta động thổ rồi thì phải liên tục động thổ có nghĩa là liên tục phải làm nhé có nghĩa là liên tục là phải làm làm tục làm liên tục đó chứ chúng ta nói chung là đừng có để ngắt quãng có nghĩa là ờ, đang làm dở dang mà lại phải chờ đến 5 10 ngày sau mới làm tiếp thì nói chung là nó không tốt về mặt phong thủy nó không tốt nếu chẳng may bà bị như thế thì chính chúng ta là người tìm cách để hóa giải nó làm sao ví dụ thợ không làm trong 5 ngày đó 6 ngày đó hay một tuần đó thì ngày nào chúng ta cũng bước vào cái cái khu đất đó để chúng ta làm gì chúng ta cũng có thể nhặt rác xếp gặt nhá nhặt nhặt rác xếp gặt hay là làm cái việc gì đó ở trong cái ờ, miếng đất đó thì cũng có người làm coi như là vẫn có người thợ làm trong đó thì nó sẽ đem lại nhiều điều tốt chúng ta coi như là ngày nào cũng có người ở ở ở trong ngôi nhà đó để để mà hoàn thành cái nhiệm vụ xây nhà khởi công xây nhà nhá đấy là cái điều phạm hướng chia sẻ chứ chúng ta mà để ngắt quãng ngắt quãng nó nguy hiểm lắm ngắt quãng nó cũng có một số vấn đề nó không tốt nhá tại vì lai vãng mà tại vì nhà chúng ta xây mà xây chưa xong mà lại ngưng như vậy thì nói chung là nó có những cái âm binh âm khí nó, lai vãng lại nên chúng ta phải là người trực tiếp để chúng ta hóa giải nó là ngày nào chúng ta cũng có ở đó và chúng ta sẽ làm những vấn đề gì ở trong nhà đó chỉ cần chúng ta xếp gạch hay là nhặt rác trong đó thôi đó cũng vẫn là có người nào ở trong đó nhé đó là điều lưu ý rồi tiếp theo thì phạm hướng lại chia sẻ cho chúng ta là khi chúng ta biết được bốn hướng tốt và bốn hướng xấu thì mình phạm hướng chia sẻ luôn chúng ta quay về bốn hướng tốt có ý nghĩa là gì và quay phải bốn hướng xấu có ý nghĩa như thế nào thì phạm hướng chia sẻ luôn nam và nữ luôn nhé cái hướng sinh khí đó là hướng tốt nhất của chúng ta hướng quay nhà hướng tốt nhất chúng ta nó có ý nghĩa như thế nào ý nghĩa là thông suốt lẫy lỡ sinh sôi hanh thông thuận lợi hòa hợp thăng tiến trí tuệ hiếu lễ đây là cái hướng tốt nhất cái hướng thứ hai đó là hướng thiên y quay hướng nhà về hướng thiên y đó là sự gia tăng tài lộc nhá, gia tăng sinh khí hóa giải vướng mắc trong cuộc sống nhá đấy đại cát đại lợi được sự giúp đỡ đó hướng thứ hai rồi hướng thứ ba đó là hướng diên liên hướng thứ ba là hướng diên liên khi chúng ta quay nhà về hướng diên liên sẽ nhận được cái những sự như sau biểu hiện sự vững vàng này thuận lợi này êm đẹp này đấy rồi nhiều may mắn này đấy. À, quan hệ mối quan hệ của gia đình tình cảm trong xã hội này, vợ chồng này tốt này đấy, kinh doanh thăng tiến này nhé hướng thứ tư đó là hướng phục vị nhá, cái hướng nhà mà chúng ta xây về cái hướng phục vị thì nó sẽ đem lại nhiều may mắn như sau đó là phục hồi phục hồi lại những cái thứ không tốt trở thành nên tốt nhá. Đấy, nó nó phục hồi lại nó là phục vị là phục hồi làm làm lại cho nó tốt hơn đó là hướng phục vị nhé rồi cái hướng à, bốn hướng xấu này hướng xấu thứ nhất này chẳng may quý vị mà xây nhà mà quay về hướng ngũ quỷ nhé hướng à, tuyệt mệnh trước này hướng xấu nhất là hướng tuyệt mệnh chẳng may quý vị xây nhà quay về hướng này thì nó đó nó, nó ảnh hưởng đến là chia ly chia cắt chết chóc nhá tập ắt Đấy, rồi là gặp nhiều trở ngại mưu sự không thành hôn nhân chắc trở nhé rồi là gặp nhiều vấn đề là khó khăn cái hướng thứ hai đó mà chẳng may cho quý vị mà quay về hướng nhà ngũ quỷ đó là hướng quấy phá nè ngũ quỷ nó quấy phá nè rồi là um, trở ngại chắc trở nận đận khó thành bất nhất vô tiền khoáng hậu rồi là tai vạ chăn cãi thị phi quấy rối nhá rồi chẳng may mà tiếp theo là hướng ờ, lục sát chẳng may quý vị lại quay nhà về hướng lục sát thì ở đây có nghĩa là chiên ni đức đoạn thương tổn mất mát đó rồi là à, bị vãng vong hao hao tài nhá đấy là hướng lục sát hướng thứ tư là hướng cuối cùng đó là hướng hỏa hại chẳng may quý vị mà xây nhà quay về hướng hỏa hại đó là hao tổn này hao tài tốn của này rồi là mưu sự không thành này tình duyên lận đận này bệnh tật bệnh tật gia tăng này khí lực tổn thất khí lực tuần tổn thất ở đây là có nghĩa là âm thịnh dương suy khi chúng ta trong, cơ thể chúng của chúng ta mà âm nó thịnh hơn dương có nghĩa là cơ thể đang yếu dần chúng ta phải dương thịnh hơn âm thì cơ thể sẽ khỏe đấy đó thì à, cũng à, phòng hướng xin kết thúc cái video tại đây cũng mong là cái video này sẽ hữu duyên nhá những người nào thuộc tuổi 1990 hữu duyên xem được cái video này đó là bạn rất là may mắn đã xem được cái video này biết được là hướng phong thủy hướng nhà của chính mình là gì màu sắc phong thủy cung sinh của mình là gì cung tử vi của là mình gì cung bắt chặt là gì nhá hiện nay nói chung là cái ngoại cảnh nó ảnh hưởng đến đời sống chúng ta rất là nhiều thì chúng ta phải sử dụng cái ngoại cảnh đó để làm sao cho nó hợp với mình hợp với bản mệnh thì khi cái hướng nhà mà hợp với mệnh của chúng ta thì rất là đẹp làm việc gì cũng thành công việc gì cũng tốt đẹp giống như quý vị mà đi tìm vợ mà đi lấy một người vợ không hợp với mệnh của chúng ta thì không tốt mà chúng ta lấy phải người vợ hợp mệnh với mình thì điều gì cũng thuận buồm xuôi gió đó thì chúng ta phải biết là mình là con nhà hướng đông hay con nhà hướng tây để lựa chọn một cái ngôi nhà phù hợp với hướng hợp mệnh mình nó đem lại đại cát đại lợi cho chúng ta gia tăng thêm sự gọi là gia tăng tài lộc nhé gọi là đấy gọi khai khai sáng tiền tài chúng ta đấy thì đó là mong là cái qua cái video này thì sẽ giúp được cho quý vị quý vị nắm bắt được để chúng ta áp dụng theo để nó đem lại nhiều may mắn cho chính chúng ta nhé thì thôi thì Phạm Hưởng cũng xin tạm dừng kết thúc video tại đây mong là quý vị chia sẻ video này cho mọi người cùng xem nhé rồi xin chào tạm biệt quý vị